tất cả anh em nhé thì ờ, hôm nay thông qua video này thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho anh em cái ờ, dòng sản phẩm mới nhất 2020 mới nhất thị trường hiện nay đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu trong suốt anh em nhé thì anh em nhìn đây cũng chỉ cũng thấy rồi đúng không ạ bộ hột rất là trong trong suốt nhìn xuyên luôn nha anh em nhé cái bộ hột này dành cho anh em đi làm tay cái này đi đánh tài xỉu đi lắp tài xỉu bịp ở các sòng các sới giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng và cái tỷ lệ độ hiệu quả mang lại cho anh em là rất là cao nha anh em nhé thì cái cách đi của cái bộ hột này nó như thế nào thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em để anh em biết cái tỷ lệ anh em đi lắp ở sòng sới nó mang lại cho anh em là 5 năm anh em nhé 5 năm có nghĩa là sao 5 năm có nghĩa là sẽ mang lại cho anh em chén tài chén xỉu các bạn bộ hột đi đều cho anh em đó và khi anh em sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 của bên tôi thì bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em dạy cho anh em cái cách đánh và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi nha anh em nhé anh em nào mà còn thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm hay là muốn được tư vấn ấy, thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để ở trên à, màn hình này nha anh em nhé thì bây giờ tôi à, sẽ giới thiệu tiếp cho anh em cái bộ hột à, tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu trong suốt nha anh em nhé Đó, bộ hột rất là trong nhìn bằng mắt thường anh em cũng đã thấy đúng không ạ rất là trong nha anh em này. đó. và hoàn hoàn toàn cái bộ hột này đi cho anh em là hoàn toàn không tang không tích gì cả đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về phần tăng tích để anh em có thể yên tâm hơn về cái ờ, bộ sản phẩm của đồ chơi hột tài xỉu hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 để cho anh em cảm nhận ạ tôi thử anh em nước muối này đó đúng không anh em nổ rất là đều nha anh em nhá nổi các mặt rất là đều không nghiêng về một bên nào cả đúng không ạ Đấy, thì đây là từng vớt hột thì anh em lưu ý anh em vớt hột thì anh em có thể rửa qua bằng nước lã nước xô nước suối để anh em bảo quản cái mặt hột để tránh tình trạng cái ờ, nước muối nó sẽ bám vào những cái kẽ hột này những cái lỗ hột thì nó sẽ làm ờ, nặng của cái bộ hột của anh em thì anh em lắc không còn được chính xác không được còn như mong muốn nữa anh em nhé em long khô bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về phần nâm châm không hít đúng không anh em đó, nhìn như này thì anh em cũng đã biết được bộ chả không có tăng không có tích gì cả đúng không đó hoàn toàn không hít đây là chỉ nắp chợ tôi uh, dán vào cho đẹp anh em anh em này, nâm châm cực kỳ hít luôn đó hít rất khỏe luôn thì bây giờ để yên tâm hơn thì tôi sẽ dọn đèn cho anh em năm chén dĩa toàn là năm chén dĩa chợ anh em đó anh em có thấy không ạ ừ. tôi dán vào cho đẹp anh em nhé cái này chắc là khỏi phải soi đèn bởi vì nó trong suốt như này rồi đúng không anh em đó, bây giờ tôi sẽ soi cho anh cái đĩa này đó. suốt luôn không có tăng không có tích gì cả anh em nhé đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích để anh em yên tâm hơn còn bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ của cái à, và cái độ hiệu quả của cái bộ tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này anh em nhé đặc biệt cái bộ hột à, tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này nó khi anh em đi lắc cái tỷ lệ của nó ra bão rất là cao anh em nhé đó bột đi rất là đều đó. và tỷ lệ lên bão rất là cao đó. bây giờ tôi sẽ test cho anh em luôn cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này tài đúng không ạ xỉu đúng không anh em em để ý bộ hột ra đôi rất là nhiều nhé ra đôi rất là nhiều để chờ lên cặp lên bão đúng không ạ đó, tài đúng không anh em bốn năm sáu đó bão xỉu đúng không anh bão hai đúng không em vừa được mấy chén đã bão rồi đúng không ạ đấy một hột đi rất là đều đúng không anh em tài đúng không anh lên tài xuống xỉu đúng không ạ lên tài nữa này đúng không anh em đó thì bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc độc quyền cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi để tôi ờ, test cho anh em nha anh em nhé xuống xỉu đúng không ạ tôi sẽ giữ xỉu vài chén để cho anh em cảm nhận nha anh em nhé vẫn là xỉu đúng không anh em xỉu 10 vẫn tiếp tục là xỉu xỉu chín đúng không ạ tiếp tục lại là xỉu 8 đúng không anh em đó lại tiếp tục bão và nảy xỉu đó anh em cảm nhận sao ạ cái bộ hột này anh em cảm nhận nó tỷ lệ của nó được bao nhiêu khi anh em đi ra sòng ra sới chơi đúng không anh em tiếp tục test cho anh em tiếp tục lại là xỉu đúng không ạ đó thì vừa rồi tôi đã giữ xỉu cho anh em rồi thì bây giờ tôi sẽ lên tài và giữ tài cho anh em thêm vài ba chén nữa nha anh em nhé tài đúng không anh em giữ tài cho anh em giữ tài luôn cho anh em này đó đó đúng không anh em bốn năm sáu lên tiếp tục lại là tài đó tài ngoài tài 11 nước 66 2 đúng không ạ 356 đúng không anh em tiếp tục lẫn là tài 346 đúng không ạ anh em thấy sao đó. đây là cái cách lắc độc quyền giữ tài giữ xỉu mà bên cơ sở bên tôi đúng không em nó thì đây nó chính là cái chén phản đúng không ạ thì anh em cũng đã biết được là chả cái bộ sản phẩm nào thì nó cũng sẽ phải có cái chén phản của nó thôi nhá anh em nhá cái chén phản thì mình không thể làm tránh được đúng không ạ thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều và tỷ lệ chính xác và độ hiệu quả của bộ tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này để cho anh em đi chơi ở sòng sới rồi đúng không ạ và tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích để cho anh em có độ yên tâm hơn tự tin hơn khi anh em ra sòng ra sới chơi đúng không ạ bộ hột hoàn toàn rất là trong nha anh em nhé ngoài cái bộ ờ, sản phẩm ờ, hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này ra thì à, bên tôi còn có rất nhiều các loại dòng sản phẩm chuyên về tài xỉu bịp mới nhất 2020 này mới nhất thị trường hiện nay nhé anh em nhé những anh em nào có nhu cầu muốn được tư vấn muốn được sở hữu cho mình một cái bộ hột hay là những cái bộ sản phẩm ưng ý để anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em có thể liên hệ với tôi theo à, số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình nhé anh em nhé thì anh em đang xem video thì anh em có thể đăng ký cái kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng ờ, tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo để anh em lựa chọn cho mình một cái bộ sản phẩm ưng ý phù hợp với sòng sới của anh em đi chơi để mang lại cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi xin chào tất cả anh em hẹn anh em ở các video lần sau tạm biệt anh em